trong kia anh khi ấy lần đầu gầm gỡ làm tim nhớ nhung rồi ngày tôi mơ trong thầm tâm bóng chốc nhận ra ấm ba chẳng về mỗi lúc khi em đến ngày hôm ấy một người đang đứng gần ngay kế bên vội vàng cầm bàn tay em lôi đi nhanh trước mặt của anh lúc đây mơ dần rồi biến mất rồi nhiều lần khi anh thấy em cười nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa rằng lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói đừng buồn một người không nhớ đến ta tình yêu như món quà khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà